nhà

Survival bonus. Heartbeat sensor acquired. rồi lồn chạy chạy phải sao nhé yếu còn thằng nữa hai thằng mà đúng không đây cho cho cho cho cho tao đây này đó đang đứng đang nó bị lag Địt con mẹ mày, thằng móc lốp bố mày Ơ, mẹ mày sao Sao súng này cứ bị ấy ạ Ôi ơi đấy mồm quá Địt mẹ nó móc lốp anh quả đâu á thằng bốn viên thuốc Đờ phát Chắc nhặt thuốc rồi đéo biết ăn à Thuốc vàng, thuốc trắng, thuốc xanh đủ loại luôn ạ Một LV nữa mắc rồi Cho xin viên thuốc đỏ nữa ok không À nó bên xanh nào That's allowed. Survival guns. Cảm ơn. Mai của em kìa. ở trong trong trong chạy ngoài bo vào kìa trong nhà có hai hai thằng mặt em còn nữa còn nữa còn nữa trong nhà này Ôi, ngoài bo ngoài bo ngoài bo à, này đó với mẹ Nhìn về tao tưởng nó là bắn mày pha Nó bảo ngoài bo bên nhà bên con cứ cứ kìa đi, tao cứu Cứu, à, bắn đi đã Ôi à? Còn Phải phải phải ngu vậy máu anh gì mẹ để mấy thằng ngoài bo chạy vào ăn top 1 ạ à. ai nổ mẹ nó bắn kiểu lồn quả ông tin chết em tay vãi luôn ờ gần nó